Xin chào mọi người đã đến với kênh của Nhân Lý Trung Tơi Quay lại thời ờ, năm 1997 Anh em ờ, chúng mình đang đi ờ, tị nạn ở một nơi gọi là suối kẻ của đất Nhân Lý nha các bạn Giữa trưa trời 12 vừa trưa Thanh niên này <laughs> không biết các bác cái gì đi đâu Ai, chân đi không ở mía ghim không? À anh bán dạo anh à, Anh bán đây được mấy năm rồi em Bán dạo anh ừ và ờ, đồi thấy hàng dương rồi ờ, đồ khô rồi mời một chiếu gói này anh cho bạc rồi bác các đồ y tế ủa ra là vận, vận chuyển vô trong kia anh <laughs> vừa đi vừa vừa nói với mọi người cho nên là rất là mệt dần dần đi xa vào là khuất dần không thấy được cái cầu suối cả nữa ờ, đến ờ, đoạn này đã có nước chảy xuống rồi Ồ, có nước là mừng rồi đây nay đi đoạn chỉ có bốn anh em thôi Nói chung là máy đen cũng nhiệt tình đi không có than trách gì hết mặt trời dù trời rất nắng đứng bóng rồi đứng bóng rồi đã có nước ở đầu nguồn rồi bây giờ cứ đi vào thôi <laughs> anh đang ờ, đội chế lại cái ờ, cái, cái, cái mũ bảo hiểm của anh <laughs> thôi mình ờ, di chuyển sang đoạn bên kia đến đoạn này là cây cối rất là nhiều ô đẹp quá mỗi mỗi tội là này cũng có nói chung có người nướng gì đâu đó rất là đẹp rồi bây giờ anh em đã tìm được ờ, vị trí rồi ngồi đây khá là mát và điều cái là rác hơi nhiều ngồi rác cũng là rác thiên nhiên thôi chứ không phải rác của nhân tạo bàn tay lực lượng kia anh cầm dưa leo thì dưa leo nào mà không nhẵn không bóng được Ồ, oh, bố anh em lại xếp xong ờ, một cái bàn nó lại bốn chỗ ngồi khá là sạch sẽ rồi Ờ, lúc nãy giờ bạn tìm cái cái điểm nào nó sạch sẽ một tí để à, rửa một con gà bây giờ mình sẽ ờ, rửa sạch con gà nha mấy bạn à, mọi người nghe tiếng suối chảy róc rách không rồi bên ờ, làm của một con ờ, con con gà mà suối chảy róc rách đó nghe rất là thích à, rửa sạch xong con gà nha bây giờ mình sẽ tiến hành uh, ướp gà và mình đi nướng. màu đây bạn Ồ, nước có con rùa chạy luôn kìa à con rùa các bạn có nhớ con rùa này không rùa rùa anh cường ảnh ờ, chiên về nấu nướng nên là con gì anh cũng giật đầu được hết con gì anh cũng giật đầu được hết đây ôi nó cứ chạy miết thôi hai con luôn đó được rồi đó chạy rất rồi nhanh lắm nó rất là khó bắt này con rùa nó giữa ờ, nước giữa cạn sống được hết đấy cứ chạy lên quanh quanh quanh quanh quanh đó thì ra biển khơi 4 tiếng nhanh lắm bây giờ hồng đang ờ, nhúng lửa mà này ờ, nói chung là đồ cành cây rồi cái khố rất nhiều á vào đây là nấm lửa không còn phải đâu tìm nó xa kìa phúc qua góc qua góc cây bự kia kìa chứ kìa kìa ướt gió đây là tỏi nha các bạn nó gồm ờ, tỏi này hành này hành tím nha và ớt xanh củ sẻ nha các bạn mình sẽ để nghiêng vỏ nó luôn thì nướng con gà nó ra rất là thơm cái thơm không là cái vỏ nha các bạn nhờ cái vỏ đấy bí quyết của nghề bếp thôi các bạn à, ớt xanh nha à, xả nó nha các bạn đang chán lại một vài cây bí làm nguyên liệu cho cho món ăn ngày hôm nay quay hoài món à, bây giờ mình sẽ ờ, giới thiệu chi tiết cụ thể cái món gà hôm nay mình làm nha các bạn gà đây là gà nướng ờ, mía cây nha bây giờ trước tiên là mình sẽ buộc mía vào con gà trước đã nha các bạn cố đầm thân á Cường đang ờ, cặp nạn cho con gà để tạo thế ờ, chắc chắn cho nó Để bó buộc lại phải ờ, cần chắc tay á mọi người không con gà nó có thể khi mà khi mà nướng nó, nó bị khô nước á là gà nó ốp lại thì nó bị lỏng gió đang lên rồi đang nổi gió lên rồi rất là mát đây màu lửa kia gió rất là mạnh mình sẽ uh, nghiệt chặt nó lại nha các bạn không thì nó sẽ bung ra đấy à, bụi dứa rất là mát tại uh, ờ, mấy anh em đi chơi thì uh, không những nấu nướng mà còn vào luôn bia ép trước uh, ép trước cái dòng suối này cho nó mát uống cho nó thanh họng thanh giọng thôi bây giờ mình sẽ uh, cho mấy cái này vào nha các bạn những cái gia vị mình đã chuẩn bị sẵn nha đây tỏi nha Ồ, cho nguyên củ luôn hả cơ? Cho nguyên củ vào Ồ ờ, phải ờ, làm cho nó kiếm lại mà Rồi mình ờ, khi mà mình nướng á, mình mình xoay qua xe lại thì nó không bị rơi gia vị của mình ra ngoài Rồi, bây giờ mình đã làm xong con gà bây giờ là mình sẽ mang nó đi nướng nha các bạn Ồ, đang làm một ờ, lửa chạy để nướng con gà thì ờ, do mình ờ, muốn nhanh thì mình ở gần thôi nhưng mà nếu đừng thưởng thức mà cái vị đúng chắc của con gà thì nướng mọi thì đừng có bao giờ để gần để thật xa vậy như này là ok nè ý tưởng của anh đầu bếp rất là hay sao đó? ba anh em đang chia nhau để đi đi tìm thêm củi gà nó nó ờ, hấp ờ, lửa rồi dần dần dần mình hạ hạ cái độ cao nó xuống dần lửa nó cũng nhỏ dần rồi hồ ờ, hùng đang là câu đây cái lửa nó táo lên con gà nó làm cái độ thịt của con gà nó săn lại các bạn ạ các bạn xem video này xong hãy like và share cho bạn mình nhé cảm ơn các bạn cái này uh, chuẩn bị uh, những cái món mồi đơn giản để anh em ngồi nhâm nháp tí thì đợi con gà ăn thưởng thức con gà như thế nào sau khi ờ, trải qua một thời gian thì ờ, bạn gà của mình ờ, nám vàng da rồi rất là đẹp con gà giờ đẹp quá đẹp quá gà chín đều đều đẹp quá vàng đều hết rồi để cho nó nóng dần ở phía trong nữa tầm khoảng 30 ờ, phút nữa chắc người dân dân lý của phải dân giả như vậy đó này là lòng gà đây là lòng gà cho vào trong cái lon bia ướp với gia vị rồi ờ, cho vào bỏ lên lò nướng luôn giờ mình cho lên lò luôn chảo que được một thời gian là bây giờ con gà nó đã chín rồi các bạn bây giờ mình sẽ ờ, đem lên ờ, trên bàn và mấy anh em của mình ờ, sẽ tiến hành phẫu thuật nó nha các bạn uh, nhìn đẹp quá màu gà đẹp quá mọi người màu mà hòa vào cũng màu đá luôn đây uh, gà chứ mở ra đẹp quá đẳng cấp của một ẩm thực một đầu bếp nướng con gà ẩm cừ nè còn cảnh tươi mùi thơm quá các bạn ạ mùi gà tỏi ra rất là thơm rồi em gà đã ờ, loại bỏ cái lớp ờ, bên ngoài ngon luôn rất là ngon thơm lắm nha các bạn không màu đẹp quá bây giờ mình sẽ ờ, tiến hành phẫu thuật con gà nha bây giờ mình sẽ ờ, mổ nó bác sĩ ờ, nội soi bác sĩ coi trong <laughs> coi trong bụng cái gì bác sĩ nội soi coi mình sẽ dùng cái mía này để phẫu thuật em nó luôn uh, bé wow. này chín rồi chín rồi chín, trời chín rồi đẹp quá đẹp quá đẹp quá nóng quá mọi uh. người thơm á uh, đẹp quá uh, wow uh, lớp mỡ lớp mỡ tiết ra đẹp quá Ui, hành, tỏi, ớt Ui, để xíu Ui, lát nữa ăn tỏi, ăn hành ngon lắm á Thơm mà nóng quá Thơm quá, quá thơm Rồi, mời mọi người thưởng thức nha Này mà cái khói bốc Ôi Rất là thơm Thịt rất là dai, thơm nha Thơm cái mùi uh, hành Mùi tỏi nha các bạn thằng biết nó chấm đâu Bây giờ mình sẽ ăn nó luôn không cái nước ở sao ngon không thịt chín rất là đều Ồ. ăn thơm cái mùi hành tím dạ à, rất là ngọt hay, hay, hay. tại vì cái uh, lúc đầu là mình có rửa cái nước suối ấy và lại nó có ngấm một tí nữa cái gọi là cái mía nó ngọt rất là ngọt mía luôn nó ngon các bạn mời mọi người thưởng thức nha này các bạn thấy không rất là ngon gạo rất là thật sự rất là đấy u uh, hành tươi đẹp uh, tỏi đây nguyên cả củ tỏi đập bập ra ớt chị u đẹp quá chán có một cái vị mình không thể nào truyền tả được mời mọi người uh, thưởng thức món gà này nhá ừ vô vô à, mời mọi người nha à, chỉ có bố anh em mình thôi mời mọi người cắn thêm tí nước mía nữa nó ra nước nữa không có chơi vào đâu được này các bạn đây đùi đây đẹp chưa mình xử lý cái đùi luôn ừ, dưới này có um, búa canh chấm vào ừ, ngon quá gà béo béo ngọt ngọt ừ, đã các bạn Ừ. Ừ. Ừ. Đây. Đây. Đây. Đây. Ủa. một miếng ớt à. Má thịt béo. Cắn thêm một cái đờ cái ớt nữa. Thịt đẹp rồi. Ừ, ngon quá. Cho thêm một tí um, hành tím nữa. Các bài luôn. Ăn miếng xanh nó ngon. Ừ. Ngon quá các bạn ạ. Ngọt rất là thơm hành tím. Đây. Để một miếng thịt ra. Đây mọi người. Ờ, chấm ờ, với lại ờ, muối xanh đây một tay cầm muối xanh một tay các bạn cầm một miếng bánh hỏi hai miếng này cuộn lại với nhau ô đậm chất dân giả luôn tay mình mới đi rửa rồi các bạn đừng sợ là ăn dơ nha đây ừ. thường thường mọi người ăn gà là thích ăn gì nhất nếu mà đối với dân nhậu nha người ta nói là nhất pha câu này các bạn thấy chưa mình lúc nào mình thích cái này đó gì đầu cổ cánh á gì đầu cổ cánh hết cánh à một món ờ, gà nắp lon đây đột cái lòng xém mua đẹp quá uh. Ôi, chấm thêm muối xanh đây đưa em nghĩ miệng. sao nó đưa miệng nó thơm ừ. sao bạn sao rất là tuyệt vời hôm nay ăn một bữa ờ, gà thật là rất là ngon rồi. dai béo ngon rất là ngon các bạn ừ. ngon vừa lần lần nhận lý biết vừa hồi chết bữa sau nó rủ tôi nhậu nữa còn vô ông <laughs> <laughs> giữa buổi trưa ờ, thanh vắng ở một nơi ờ, sâu lánh như thế này có một âm thanh lạ phát ra <laughs> tiếng thiên nhiên mà thiên nhiên mà để mấy anh em uh, vui chơi cũng uh, thỏa thích rồi bây giờ đi làm công tác dọn vệ sinh thôi Đủ trắng rồi chụp lại bốn thằng tấm nhé cảm ơn quý vị và tất cả các bạn đã theo dõi uh, video của mình nha nếu mọi người thấy video này hay hãy uh, subscribe like và chia sẻ để uh, để ủng hộ mình có những tinh thần ra những video tiếp theo nha mọi người cảm ơn mọi người rất nhiều bye bye mọi người nha